từ từ em đồng ý nữa xong mà đợi một chút ok ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi và buổi tối ngày hôm nay thì à, Khải sẽ trung gian giúp cho một anh sẽ chuẩn bị vào ba và đang à, với một cái set xăm hòn nhìn em anh em cũng thấy rồi đang sử dụng một uh, cái phi tệ, phi tiêu xăm hòn 40 tốc độ đánh ba cấp tâm nhãn sát thương 53 và một đôi giày xăm hon tóc 57 cũng khá là pin cựu cung 3 cấp tức là đôi 3 cấp nói chung đôi giày này cũng quá đẹp anh em ơi à, với đai lưng đai lưng này thì đai lưng banh hàng và một nón đỉnh đi phát đòn hàng đẹp không đây đó và một bao tay trời ơi tông đồ đẹp siêu tầm đẹp không có 30 50 50 không anh em không một sơ đồ khá đẹp hiện tại khả trung gian xếp đồ này dùm cho ông anh là 9 triệu Việt Nam rồi đồng ý nha anh Cường ơi đồng ý em ban tiền cho rồi ok đó đơn giản thôi anh cho em số tài khoản qua cái nào cũng được em ban như này à lúc này anh có đọc đúng không anh có đọc đúng không để em chờ chuyện luôn này đây thì uh, cái đạn văn chuyên lúc nãy test con ban đúng không đó ờ. đây. còn lưu còn lưu còn lưu để em chuyển em em xác nhận trên này luôn nói chung em trung gian xưa giờ giùm anh em giải rồi dạ. sao hết đợi em tới nói chung là đam mê anh em ơi ông này cũng đam mê đường môn thì ông thấy cái đồ này ừ. chứ cây vũ khí không gì cũng đẹp mà anh em nói chung đam mê thì chơi thôi sau này không chơi nữa tính tiếp vấn đề sau đó còn đã đam mê là đừng có ngại uh, ờ, Techcombank mình sưu tầm những đam mê luôn 1903 số 10 còn chuyện mua bán thì giữa hai người chúng mình không biết nha mọi người tại vì là hai người đã cứ như thế nào đó anh em tự nghiên cứu với nhau được giá thì đến với nhau đó rồi 9 triệu đừng kiểm tra thôi tại vì ông anh vừa chuyển em rồi chuyển em sẵn rồi giờ với việc trung gian giùm anh thôi anh tưởng ở hà nội anh bảo mai mà hà nội qua ừ. 19036 để đọc lại là đúng nha 19036 đúng chưa đúng rồi 1010 đúng không 108 80019 rồi set đường môn 9 m đó. ông anh này sẽ về ba ngàn đấm kiểm tra nữa đánh vanh chuyên chính xác này ai xét đường môn 9m đánh vanh chuyên đấm chuyện cái là báo là xong rồi 163 rồi chết tài khoản lần ơi nó nhanh gọn đỡ phải suy nghĩ <laughs> chết tài khoản lần ơi đánh nguyên chuyên 9 m xét đường môn ok đã nhận em nhé đó nhanh gọn ok chưa ok anh ơi xong, rồi em cảm ơn nha rồi ok em về okay. bên kia cái đó dạ thôi đơn giản <laughs> à, ok anh em đó trung gian đơn giản thôi em vấn đề đâu phải ngại mình tại vì là mình phải rõ ràng vấn đề này cho đỡ mà trung gian hoặc là mình đã nhờ mình rồi mà mình làm không được á hoặc là nhờ mình rồi mà lại qua một cái tay thứ ba này nọ là bị mất đồ một phần hoặc là chuyển sai người là nó sai rồi nè rồi anh có em chưa à, giao dịch đồ này đó một set xăm hòn anh em ơi quên uh, một phi tiêu xăm hòn một phi tiêu 40 tóc độ đánh tam nhận 3 cấp đó. bao tay địa phát nói chung là cái này thì phải sắm một set đông bang hoặc là xài một set xăm hòn vì xăm hòn có thở full set nha anh Xăm hoàng tầm này thực thảo full set <clears throat> Đầu tư thảo full set xăm hoàng Đó Đấy Bọn vâng, trời cụ công phụ tình 3 cấp à, Phi ờ, địch tiêu Đôi giày Bao tay Điểm phát nón Bao tay điểm phát Và nón điểm phát và đai lưng băng hàng nói chung tất cả này là 9 triệu nè 9 triệu cả cái vũ khí 9 triệu đấy đó. đó nếu như mà anh mua ngọc bội của khải nữa thì anh có ba món còn thiếu đai lưng áo đó sự đã qua trái tim vẫn luôn khắc ghi bóng hình nhau dù có đến muôn ngàn sau dù muôn kiếp không thay lòng và trái tim vẫn luôn khát khao đôi ta như nắng gió bay ngàn trôi chờ nhau ngàn năm gió sương đổi thay tình yêu mãi không nhạt phai lùi sát vai khắp nơi trời hẹp đẹp lắm ơi dù nhân thế bao khổ đau tình yêu vẫn luôn sáng ngời để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới mấy ngàn đời rồi ok em cầm uy tín nhé cởi sắt Rồi à, ok anh em ơi Hiện tại bây giờ gần đủ set xăm hòn nha anh em Đó ông anh này Ngập bội này Rồi này là tính sau Rồi Rồi đi ép cái đai lưng với cái Ép đai lưng với cái áo xăm hòn nữa xong À, ok anh em ơi, anh em xem video này đừng quên để lại cho Khải cũng như ông anh này chuẩn bị vào ba một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em cùng chờ đợi uh, anh ông anh này xử như thế nào nha mọi người. Ok anh em ơi đúng rồi lên một bộ giờ build đồ nè lên một bộ xăm hòn này nọ thì build đồ quá đẹp luôn xăm hòn thì còn cái áo đây lưng áo đây lưng nữa thôi là xong rồi <laughs> đúng rồi mở SML bảo tặng ngọc bội xăm hòn là chết nè sao tặng được đúng rồi đúng rồi ông anh mua luôn ngọc bội hôm qua nhưng hôm qua anh đã hỏi rồi thì có người trả giá hai lem kim khải không bán đó giờ bán lại cho ảnh thôi